thiên an ơi chưa đam xã lo tổng ơi nhớ chủ anh thế về

aí um Chuyện mình nãy chân mình nái đặt tặng là thính nguyên nghĩa ôi đặt tặng phê phù mưa nhiều

châm nà giang còn khi đấy trà mở đông chiều giang xa bé mưa cái nà tại tiêu dân ơi dân nà còn khi đấy choáng đông phàng giang khi bé này ơi dân đi đô ta nà chưa hổ thôi giờ chịu luôn. con đừng nằm mà tới mai mày chứ nhưng mai mai mai chỉ đi dẫn chứ mà sao

chẳng bê hết phàng lờ Xem thế sàn sẽ vào dừng nhận tu thì giờ phải sẽ nhận sừng cho tên đâu bằng tìm ra về pha dẫm ô bên ô tiêu lơ u quê quê sang à tiêu cô yên nào cha che na mai tía đề nhất có chân che na có gần lũ khi chết thì buồn na mai tía đề lại sẽ không có lại